à, cả trận à, chúng ta nhồi liver ở à, giữa hiệp chúng ta à, đánh rung trong cái hiệp 2 để chúng ta nằm liver chấp góc đó thì thì à, hôm qua mình có phân tích bình định cho anh em mình nói với anh em rồi à, tỷ lệ kèo này thì chúng ta đánh cái kèo tài thì cho nó an toàn mà cũng như à, không có lý gì à, phong độ của Man United đang cao mà lại để liver nó chấp đúng chưa anh em đấy à, và à, anh em trong nhóm cũng hút rất là nhiều và ngày hôm qua thì à, à, trên cái trang fanpage mình cũng cả cập nhật những cái thông tin đấy để cho anh em à, nắm được đó và hầu như hầu như à, anh em à, về bờ cái trận đấu này đây húp liver hiệp 1 tài full time nhồi tài một trái 75 này không? liver hiệp 1 tài cả trận vân vân đánh những mã kèo rung nữa đấy thì khi anh em chơi ở ngoài anh em chỉ lãi được một hai mã thôi đó ví dụ anh em đánh hiệp 1 hiệp 2 hoặc là em đánh cả trận nhưng mà khi chơi trên trang mình thì cái tỷ lệ kèo ấy nó giảm xuống và chúng ta nhồi đó thì chúng ta có lại đó vậy thôi đó thì thì uh, rõ ràng uh, anh em uh, sẽ không lỗ và cũng như những cái anh em nào mà báo ở ngoài quanh thầu quả cò ngày qua chắc chắn anh em chơi trận mù rất là nhiều đó và anh em không có xây kèo được đúng không anh em báo một trận 5 củ 10 củ thì anh em đánh với mình thì anh em có thể xây ngược lại Liverpool đấy xây ngược sang hiệp 2 à, bất quá anh em gãy hiệp 1 hiệp 2 anh em gỡ lại hết và anh em có lãi luôn đó đó là cái lợi thế khi anh em chơi chung đó còn lại thì uh, vào trận xem thế trận đấu đá thì chúng ta chơi rất là dễ dàng đó thì thì đó là cái cách mà anh em nào mà đang xa bờ ở chơi chung mình á, thì anh em cũng đã về bờ rồi đấy đặc biệt trong những trận gần đây thì anh em về bờ rất là nhiều đó không nói nhiều nữa anh em anh em chỉ việc liên hệ qua cái facebook của mình đó mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để được chơi chung và điều kiện để được chơi chung thứ nhất là phải có vốn đấy thứ hai là vốn phải uh, bèo bèo phải một củ hai củ trở lên còn mà anh em chơi vốn mạnh ấy thì năm củ 10 củ 20 củ đánh trận năm củ 10 củ là chuyện bình thường đúng chưa đó thì điều kiện là phải có vốn thứ hai là phải chơi chung đó vậy thôi còn anh em chơi những cái trang khác hoặc là anh em báo qua ngoài qua thầu qua cò thì uh, nhắn tin với mình thì cũng được đó, hỏi kèo cũng được nhưng mà mình không có thời gian trả lời cho anh em đâu bởi vì anh em có thể lên youtube anh em xem cũng được đấy thời gian đó để mình nhắn tin mình lên kèo cho anh em trong nhóm đó nó tiện hơn ok nha đó uh, ví dụ như anh em nhắn hỏi này hỏi kia ví dụ như uh, hỏi kèo này kèo nọ thì mình đâu có gánh mình trả lời cho từng người được đúng chưa đó thay vì anh em báo hoài thì anh em lấy cái vốn đó inbox mình mình chỉ cho chơi chung đấy mình lên kèo trong trong uh, chung á, thì tất cả như anh em sẽ thấy đó vậy thôi đó đó là ngày hôm qua chúng ta hút full những cái mã kèo uh, của những cái trận liver đấy và uh, tối đó thì mình còn lại hút được uh, full cho anh em 5 mã nữa chúng ta hút thêm 4 mã nữa đó hút thêm cái mã uh, ngoài liver này hút thêm được Milan này đấy, hút thêm được xỉu Olympic Marseille này đấy, hút thêm xỉu của hiệp 1 của à, Juventus chỉ uh, gãy mỗi ông Real thôi đấy thắng thêm ba mã nữa đó anh em thấy chưa có rất nhiều anh em chơi hút được uh, gãy thì cũng có gãy nha anh em đấy nhưng mà cái tỷ lệ thắng mình cao thì chúng ta có lãi thôi không thể nào mà uh, 10 trận mình mình mình mình hút hết 10 được đúng chưa đó đó là mình biết trước là mình giàu rồi ok uh, quay trở lại cái video hôm nay mình muốn để đẩy cho anh em cái trận đấu giữa Benfica và cũng như uh, Club Brugge uh, trong cái khuôn khổ cúp C1 châu Âu và soi kèo cho anh em uh, trận đấu giữa Benfica và Club Brugge thì uh, ở cái trận lượt đi thì Benfica cũng đã lụm Club Brugge với tỷ số 2-0 rồi thì lượt về nó như thế nào và cái thông số cái tình hình lực lượng và phong độ của hai đội như thế nào anh em xem hết video này và mình sẽ chốt kèo à, cuối video cho anh em để anh em có thể à, tham khảo đấy ok à, thì à, bước vào cái trận đấu này thì anh em à, xem video anh em xem kỹ để anh em có thể lựa chọn một cái tỷ lệ kèo hợp lý ok thì chúng ta biết uh, ở cái trận lượt đi thì uh, Benfica cũng đã vùi dập uh, Club Brugge với tỷ số 2-0 rồi và xem như cái cánh cửa uh, vào vòng trong của Club Brugge cũng chính thức khép lại ở trong cái trận đấu đó đúng chưa anh em đấy và để lội ngược dòng trên sân nhà của Club Brugge ở thành quyền hiện tại thì thực sự thực sự là khó huống chi à, muốn nói tới một cái chiến thắng đó và anh em để ý một điều nữa là à, không ai có thể tin à, Club Brugge có thể làm nên chuyện trước à, Benfica à, khi họ hành quân đến sân của Benfica đó và ở cái trận lượt đi thì Club Brugge tuy là được đá trên sân nhà nhưng mà mọi cái thông số đều uh, nghiêng về Benfica đó và có một cái trình màn trình diễn rất là nhạt nhòa ở với cái thông số kiểm soát bóng 55 đó, 45 này có 4 cú sút thôi so với 14 cú sút đấy sút cầu môn 4 đấy và 7 so với 3 à, tỷ lệ góc đó và thẻ vàng thì lại nhiều hơn chứng tỏ chứng tỏ Benfica quá mạnh hơn so với Club Brugge rồi đấy mọi thống kê đều nghiêng về à, Benfica cả đó. và lép vế mọi chuyên môn chuyên môn từ cái chuyên môn cho tới cái tinh thần thi đấu luôn đó ok và ở thời điểm hiện tại thì cái phong độ của Club Brugge thì cũng không thực sự tốt bằng chứng là à, trong liên tiếp những trận đã qua thì Club Brugge chỉ có đúng một trận thắng à, hai à, không ở trước Gen mà thôi còn lại thì toàn là để thua à, để thua và cái hàng thủ của Club Brugge bị thủng lưới rất là nhiều thua và hòa đó trong cái giải à, quốc nội đấy và theo thống kê thì Club Brugge chỉ thắng 3 trong số 20 trận gần đây thôi đấy còn 10 hòa và thua 7 còn trên sân khách thì sao đấy anh em thấy trên sân khách thì họ chỉ có thắng 1 thôi hòa 3 và thua 7 ở 7 trận đấu gần đây đó một thành tích rất là tệ hại và đặc biệt cái trận đấu uh, lượt đi đã bị thua 2-0 và lượt về đá trên sân khách nữa thì rõ ràng uh, với những cái nhận định trên thì ờ, Benfica vẫn là cái cửa sáng để cho anh em có thể, thể đầu tư được trái trái ngược với cái thành tích của lúc rút rơ thì đội chủ nhà Benfica đang đạt điểm rơi cái phong độ rất là cao đấy bằng chứng là họ toàn thắng 4 trận gần đây à, 4 trận gần đây à, ờ, 3 trận trong cái khuôn khổ à, Bồ Đào Nha và thắng trước bên à, trước Club Brugge luôn và ba trận gần đây thì họ đều ghi à, một trận à, cách biệt đối thủ ít trước tầm khoảng hai bàn và rộng hơn thì à, à, Benfica đang à, có mạch 12 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường và thắng 10 hòa 2 đấy à, với những nhận định trên thì nhiều khả năng Club Brugge chắc chắn để tiếp tục có một cái trận thua và à, tập trung vào cái giải quốc nội đi để cho nó cho nó lành đúng không anh em đấy trong giải quốc nội đá còn phập phù nữa làm sao mà đá thắng được Benfica trong trận đấu này quan trọng là Benfica nó có đá hay không thôi đúng không anh em đấy quan trọng nó có đá hay không đó cho nên cho nên cái kèo đầu tiên à, mình thấy anh em có thể chơi được trong cái kèo đấu này ấy thì trước tiên là ở trận lượt đi đã là tài gốc đúng không và trận lượt này về này chắc chắn chắc chắn là mình tin là nó là sẽ đi về xỉu gốc đấy nó sẽ về xỉu gốc đó và có thể cái trận đấu này à, có thể trận đấu này thì thì à, mình mình nghĩ là nó sẽ không về tài à, mình nghĩ sẽ không về tài đấy bởi vì à, <clears throat> anh em để ý là theo cái thống kê đó, à, theo thống kê thì ở thời điểm hiện tại thì cái tỷ lệ kèo à, nhà cái để cho à, Benfica chấp 1 và đang có xu hướng nâng dần lên chấp 1 trái 25 và gần tới giờ ông lăn chắc là chấp một trái rưỡi luôn cũng không chừng. Đấy. Và Benfica toàn thắng kèo châu Á 4 trận vừa qua phải chấp trong một cái khoảng tỷ lệ từ 1 một phần đến 1 trái 25 đấy hoặc là một trái 75 hoặc là một trái rưỡi đó trong khi đó thì Club đã trải qua cái trận sân khách thứ 8 liên tiếp không biết đến 10 chiến thắng rồi đấy cho nên cái kèo đấu này thì chúng ta vẫn nằm Benfica thôi anh em đấy nằm Benfica thôi tuy nhiên thì uh, Benfica nó đã thắng 2-0 lượt đi rồi lượt về thì nó đã chậm chắc uh, nó đã thắng một trái đó, hoặc là uh, nó nó để hòa luôn cũng không sao nó cũng đủ vào vòng trong rồi tuy nhiên thì ít nhất tầm khoảng một bàn trở lên thì nó mới an toàn đúng không anh em đấy trong bóng đá thì không chuyện gì là không thể đó cho nên cái tỷ lệ kèo tài xỉu thì rất là khó nói trong trận đấu này à, dù anh em thấy là cái phong độ hiện tại à, không ủng hộ Club Brugge à, có thể ghi được bàn thắng vào lưới Benfica nhưng ở phía đối diện thì à, chơi tấn công nhưng Benfica vẫn dành một cái sự quan tâm cho mặt mặt trận phòng ngự để bảo vệ cái lợi thế à, ở trận lượt đi à, cho nên cái trận đấu này mình tin nó không đi về à, không đi về cái kèo tài nổi đó Ruder ở thời điểm hiện tại thì muốn ghi bàn vào lưới của Benfica thì thực sự khó rồi trong 4 trận gần đây thì Benfica chỉ thưởng lưới có một bàn mà thôi cho nên kèo này thì khả năng mình vẫn kết cái mã xỉu hơn ở mã xỉu hơn Tuy nhiên thì kèo tài xỉu hay là trên dưới á, thì gần tới giọng lăng thì mình sẽ chốt lại ở trong nhóm sau. Còn khi anh em chơi với mình á, sẽ có những cái mã kèo chuẩn khi tỷ lệ kèo nó biến động, đấy, kèo góc về thẻ hoặc là kèo gung nữa giống như ngày hôm qua mình đã à, đẩy cái kèo trong cái nhóm à, cho anh em chơi à, chúng ta húp những cái mã khuya và cái trận của liver nữa đó thì à, anh em nào mà à, muốn chơi trận đấu này hoặc là anh em đang xa bờ ngày hôm qua đấy có à, có số 4 đó thì à, muốn gỡ lại thì cứ liên hệ mình à, mình sẽ hướng dẫn cho anh em à, chơi những cái mã trong cúp C1 C2 sắp tới à, và cuối tuần chúng ta tiếp tục quay trở lại Hoàng Anh à, để anh em có thể về bờ được thì cứ nhắn tin qua Facebook mình mình sẽ hướng dẫn anh em đó không không phải những cái trận đấu này mà cả ngày thì chúng ta còn lên được rất nhiều, nhiều cái mã kèo của những cái giải đấu khác ở những cái trận đấu của giải úc này đấy, giải nhật này à, giải hàn indonesia đó vân vân những cái giải đó thì à, cái cái tỷ lệ mà làm kèo á nó nó nó không sát bằng à, so với những cái trận đấu này những trận đấu này kèo nó làm rất là sát nha anh em rất là sát luôn cho nên quan trọng là anh em có lãi nhiều là được đúng chưa đó và anh em để anh em muốn có lãi nhiều và những cái anh em xa bờ thì ờ, cứ inbox mình vậy thôi thì ờ, đây là cái nhận định về cái tỷ lệ kèo và cũng như cái phong độ của Benfica cũng như Club Brugge à, ờ, trong cái trận lượt về à, cúp C1 châu Âu và nếu thấy hay anh em nhớ để lại cho mình cái nút like nút đăng ký kênh ấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất à, và à, anh em xem xong nhớ cho mình cái nút đăng ký kênh và bình luận ở bên dưới Benfica thắng Club Brugge bao nhiêu bàn đấy bình luận ở bên dưới và đăng ký cái kênh mới giúp mình nha đấy đăng ký cái kênh là chỉnh tướng bóng đá vip để để sắp tới ở cái sea games ở trong cái tháng 5 có U20 thế giới SEA Games thì mình sẽ đăng những cái mã kèo trên kênh này để cho anh em có thể tiền à, theo dõi nó đỡ rối ok nha thì video của mình sẽ được kết thúc tại đây hẹn gặp lại anh em vào những video sau xin chào